Hello, xin kính chào quý vị, quý chị và các bạn Xin kính chào mọi người nhé, Happy New Year Hôm nay là gần như là một ngày uh, cuối cùng của uh, năm canh tí 2020 Hôm nay là ngày 27 Tết rồi các bạn Chuẩn bị bước sang uh, năm uh, Tân Sửu 2021 Và không khí đón xuân đón Tết tại thành phố Hồ Chí Minh này đang như thế này đây Hôm nay là một buổi chiều cũng là 3 giờ chiều rồi và trời lại đổ một cơn mưa đây mình à, sẽ đi ra ngoài à, cái à, đường hoa Nguyễn Huệ để review một số cái khung cảnh mà đang diễn ra ở nơi đây để cho quý vị và mọi người cùng xem nhé đây hôm nay thì ở ngoài đường Nguyễn Huệ này các công ty mà họ đấu thầu để mà trang trí ở nơi đây đó làm hoa rồi làm sân khấu rồi à, làm tất cả những cái ờ, mô hình ờ, trang trí ờ, ở đường Hoàng Nguyễn Huệ năm nay thì đang được diễn ra nhưng mà chiều hôm nay thì đang bị mưa này công trình thì cũng đã đi gần sắp là hoàn thiện rồi chắc hoàn thiện được tới là tới hơn 90 phần trăm rồi đấy, nhưng mà cũng đang còn là phong bạt cũng đang phải căng đấy chưa có tháo dỡ vì là nó chưa hoàn chỉnh hết thì hy vọng là chắc là hết ngày mai ngày mai tầm chiều mai có thể là sẽ xong và nơi đây sẽ có thể là sẽ diễn ra một cái lễ khánh thành được các quan chức cấp cao của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến đây ờ, làm cái lễ khánh thành đường hoa ờ, cái đường hoa này là năm nào cũng ờ, <clears throat> được trưng hoa ở đây bên cái dịp Tết Nguyên Đán quay đây cho mọi người xem đây là một cái khoảng trống đấy cái khoảng trống cái khoảng này là không có cái tường tre đấy cái tường tre à, do là họ che hết rồi không nhìn thấy gì đâu thì, uh, năm nay thì uh, đó là bệnh dịch <laughs> bệnh dịch hoành hành đấy sát sát nút rồi đó là giáp tết rồi đấy ngày 27 rồi nhưng mà à, dịch cũng uh, chưa dập tắt triệt để được các bạn ạ nó cũng đang còn uh, lây nhiễm trong cộng đồng nhưng mà cũng uh, với cái mật độ nó cũng uh, nhỏ giọt thôi tức là một ngày thì bình quân nó cũng khoảng uh, vài chục ca ngày hôm nay thì uh, theo thống kê nó ờ, có 24 ca đến trưa nay có 24 ca dịch trong, ờ, trong nước đấy thì mình có thể đi vòng cho một vòng nữa cái con đường hầm ly này để mình xem à, không khí tết ở nơi đây là như thế nào đi đường trăm này nguy hiểm quá bạn sẽ biết không con đường Hàm Nghi này thì nó có một cái tiệm bánh Như Lan các bạn ạ cái tiệm này thì uh, nổi tiếng về bánh mì nhưng mà đây thì bây giờ họ bán là nhiều thứ lắm nhiều đồ chả lụa rồi uh, bánh trưng bánh dày bánh tét thì uh, nói chung là những cái hương vị truyền thống của ngày Tết thì cũng được bày bán ở đây đây là một cái uh, giống như là nó là một cái trung tâm thực phẩm truyền thống rồi đó các thức ăn ở đây thì cũng có uh, yếu là gà vịt heo quay đấy là chả lụa rồi nem rồi uh, một số các loại à, đặc sản à, hải sản cũng có nhưng mà hải sản khô rồi các bạn mực vâng, à, cá khô rồi đấy đây là tiệm như là thì nổi tiếng với bánh mì thì hàng năm thì tới mùa trung thu rồi đây cũng có, ở cái tiệm này cũng có là bánh trung thu các bạn bánh trung thu trung thu ở như lan thì cũng khá nổi tiếng đấy ăn cũng khá ngon đấy, thì, cái hàng này thì ngày tết thì bán cũng đông lắm mình <laughs> mua thấy cả chục ký heo quay giá cũng rẻ bốn trăm ngàn ký họ làm thì rất đảm bảo về chất lượng hương vị thành phần chế biến rất là tốt thì không à, khí Tết năm nay do trời mưa các bạn ạ trời mưa nên mà mình à, tính hết thì quay nhưng mà nãy Tạnh thì lại đang lu bu đi mua đồ bây giờ mua xong đồ thì nó lại bị mưa trời lại đổ cơn mưa nên là mình phải quay trong cái à, cảnh mưa này thì ngoài đường nó vắng vẻ lắm và mọi người cũng đã đi trú mưa hết rồi ngoài đường thì cũng rất là vắng còn những cái người mà đi làm việc thì hôm nay thì hầu như cũng nghỉ nghỉ làm các bạn ạ họ về quê hoặc là họ đã nghỉ để dừng nghỉ để mà nhà chuẩn bị Tết xóm về quê thì họ cũng tranh thủ họ về quê sớm để mà uh, đi uh, xe cộ cho nó được an toàn không có cập rập thì uh, nói chung là năm nay không khí Tết thì nó là nó vắng hơn nó uh, buồn hơn mọi năm một chút nhưng mà tùy theo cảm giác của mỗi người thôi nếu mà tất cả mọi người chúng ta suy nghĩ tích cực và chúng ta hướng đến một cái tương lai tốt đẹp đấy thì cũng chẳng có điều gì đáng buồn cả đấy, mà ngược lại thì nó rất là vui vui vì là năm nay là Việt Nam mình là cũng à, chống dịch rất là thành công và nhờ cái kết quả chống dịch thành công đó mà người dân của Việt Nam mình là uh, <coughs> được hưởng một cái Tết là cũng gần như trọn vẹn và có được những cái sức khỏe tinh thần rất là tốt Đấy, để mà qua Tết để chúng ta có thể là uh, tiếp tục công việc và có thể là nắm bắt thêm nhiều những cái cơ hội mới Đấy. Đây, cái xe đông lạnh cho thằng gì ra VTN vì trên này chắc à, xe có bên uh, chuyển phát nhanh các bạn ạ chắc hôm nay cũng là những cái chuyến xe cuối cùng ở đây họ đi uh, chuyển phát bưu phẩm thì uh, hôm nay lẽ ra mình phải đi quay chợ hoa rồi đi quay đường hoa để mà review sâu lên đấy cho mà mọi người xem nhưng mà thật đáng tiếc là bây giờ trời mưa trời mưa và đường hoa Nguyễn Huệ thì cũng chưa có xong đấy nên là bây giờ mình coi mình anh mình nghĩ là mình chạy đi đâu à, rồi mình sẽ chạy lại tao đàn à, tao đàn nhưng mà mưa này thì cũng không vô để mà quay chi tiết để cho các bạn xem được mình đi quay lăng láng qua thôi ha mình biết được nói chung là năm nay thôi thì mình à, tự sướng này các bạn ạ nha mình ở nhà mình tự sướng này mình tự an phận đi nói chung là trong đầu mình lúc nào cũng có hoa lá trong đầu mình là tốt đẹp rồi ha đấy đây, đây, đây, đây là một à, vài những cái à, cảnh mà trang trí ở trước cái tòa nhà center này là center tower là phải cái này của Capoland đó các bạn trung tâm ờ, văn phòng cũng khá nổi tiếng ở ờ, quận một thành phố hồ chí minh đây thì hội tụ rất là nhiều những cái tập đoàn những cái doanh nghiệp lớn ở mỗi cái văn phòng ở trong cái cao ốc này và công ty ờ, tập đoàn Capoland thì cũng là một trong những cái tập đoàn của Singapore đầu tư tại Việt Nam rất là thành công họ đầu tư vào đây cũng cả hơn 20 năm rồi và rất là thành công thì mình đang đi trên cái tuyến đường là Master nha các bạn Master là một nhà khoa học rất nổi tiếng về Ờ, cái vaccine đó mà ờ, vaccine thì bây giờ mình đang trong thời covid nhưng mà nhắc đến Baxter thì ông đó là giống như là sư tổ đấy <laughs> là sư cụ sư tổ của cái ngành vaccine thì ờ, Tết năm nay thì mọi người cũng nên giữ gìn cho các bạn mình ở nhà mình mình chung vui ấm cúng ở trong cái phạm vi hạn hẹp là gia đình của mình là cũng tốt rồi còn tất cả mọi người thân bạn bè thì họ cũng hiểu hết mà cũng là cái ờ, hoàn cảnh ờ, xã hội thì ờ, chúng ta cũng phải thông cảm cũng không nên là đi chúc Tết rồi đi tụ tập đi lang thang Đấy. thì sau cái Tết là hy vọng là nếu mọi người mà giữ được cái khoảng cách tốt rồi đó ừ, giữ được khoảng cách tốt và cũng là tuân theo cái năm không của Bộ Y tế đưa ra đó thì cái chương trình và cái công cuộc mà phòng chống Covid trong cái mùa Tết này có thể là rất là hiệu quả sau Tết có thể là nó sẽ hết dịch <laughs> sau Tết thì hết dịch Đấy, thì à, năm nay thì à, đầu năm thì à, hôm trước mình có làm một bài thơ nó khá dài nhưng mình nhớ được mấy câu mình sẽ đọc à, để mà chia sẻ với mọi người nhá đầu năm tân sửu đón tin vui xuất khẩu tăng cao nhất mọi thời <laughs> năm nay xuất khẩu tăng kinh khủng lắm các bạn ạ cái tháng đầu năm tháng 1 năm 2021 đó, thì cái sản lượng xuất khẩu của chúng ta là nó tăng 55 à, 50 50.01 uh, đó tức là nó tôi chọn 50 đi tức là tăng gấp 50% so với cùng kỳ năm ngoái tức là tăng gấp đôi đó các bạn ờ, đó là xuất khẩu của cái ờ, tháng 1 năm 2021 đấy rồi còn cái ờ, cái lượng mà đầu tư uh, á, thì cũng khá lớn nhưng mà cái đấy thì mình chưa có có thu thập được số liệu nhưng mà cũng cái đầu năm nay thì cái cái đầu tư vào Việt Nam mình cũng khá lớn và hy vọng là một cái năm tân sửu năm 2021 này thì Việt Nam mình sẽ rất thành công đó, ờ, thành công thứ nhất là nếu mà sau Tết này mà mình chặn đứng được dịch đó thì ờ, mình sẽ thu hút rất nhiều đầu tư nha các bạn và cái sản lượng và hàng hóa ờ, xuất nhập khẩu ở đất nước mình cũng là tăng rất là cao nha cũng tăng có thể là năm nay mình có thể là phải gần bắt kịp Thái Lan luôn đấy chứ không phải thường đâu <laughs> biết đâu mà tăng một đột biến hoặc cứ tăng đều đều như thế này thôi thì coi như là xuất nhập khẩu của Việt Nam đã có nằm ở cái chắc là cũng phải là năm trăm mấy sáu trăm tỷ đô đó các bạn thì nó là cũng là gần ngang với Thái Lan này đấy thì nói chung là gây họa cho nhà này thì nó thì nó lại là cái cơ hội cho nhà kia đấy thì ờ, nói chung là thế giới thì cũng đang vùng ờ, vẫy trong cái cơn ờ, đại dịch nói chung là may mắn cho Việt Nam mình thì là cũng đã từng bước nói chung là cũng vững bước để đi qua cái bão dịch và cũng có thể là sẽ tiến đến là, là thành công trong cái việc mà chặn cái căn bệnh dạy bệnh dịch này thì tuy là nó cũng có thể là lâu lâu thì nó sẽ có một vài ca hoặc là cái, cái vài chục ca thì so với một cái cái đất nước mà 100 triệu dân thì nó cũng là một cái à, cái à, sự cố rất là nhỏ thôi các bạn quá nhỏ à, Đấy. nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta đã có những cái biện pháp có những cái cái cách để ứng phó rồi có những cái biện pháp để phòng ngừa rồi có những cái cái kỹ thuật máy móc hiện đại để mà chúng ta xử lý và và và chữa bệnh nha các bạn Đấy, mà có những người mà mắc bệnh mà ở Việt Nam mình thì cũng được điều trị kịp thời thì cũng xui cho là có ba mươi mấy ờ, ca bệnh nhân ở ngoài bệnh viện ờ, ngoài Đà Nẵng thì do là những cái bệnh nền nó ờ, khá dày và cũng là tuổi già sức yếu và khi mà bị Covid tấn công vào ngay cái đường hô hấp thì chịu không nổi và đã ra đi à, thống kê được 50, 35 ca 35 ca thì tử vong vì Covid thì so với mặt bằng chung của thế giới thì nó chỉ là một cái cái hạt cát hạt bụi thôi nó quá nhỏ thôi nó cũng không đáng nó không có, có, có gì là, là to tát đáng tiếc là một số người đấy thì à, nếu mà không có bị covid thì cũng có khả năng là sẽ có thêm cơ hội để mà sống thêm với con cháu một thời gian rồi nhưng mà thôi thì suy rủi cũng là cái mùa dịch dạ. mình không có thể mà à, chống cự không có thể mà qua được thì phải chịu thì hôm nay là chuẩn bị bước sang năm 2021 là ta nha các bạn chứ còn nếu mà Tây thì đã <laughs> qua được à, hơn một tháng rồi dạ. Tây thì hơn qua một tháng rồi mà thế giới ờ, tình hình quốc tế thì lúc này cũng đang rất là căng thẳng đang rất là căng thẳng ờ, và có những biến động ờ, cũng có thể là khôn lường thì trước đây nửa tháng thì bầu cử Mỹ thì nó cũng đã gây rất là nhiều những cái sóng gió bão bùng này nhưng mà cái cơn bầu cử thì giờ cũng đã được chốt lại và đã đi qua rồi kết thúc rồi và chiến thắng thì sẽ rồi quyền lực tối cao thì đã giao về cho một người rồi đó là ông Biden Đấy. Và tất cả những cái quyết sách về ờ, ngoại giao về phát triển kinh tế về đối nội đối ngoại thì ờ, cũng đã được triển khai rồi từ nước Mỹ mà cho tới nước Tàu từ nước Tàu mà cho tới nước ta nói chung là <laughs> tất cả các kịch bản tất cả những kế hoạch tất cả các nước là đều có những cái ờ, đối sách có những cái chiến lược chuẩn bị để mà triển khai ở đây là công viên tàu đàn đó các bạn nó vừa trải qua một cái trận gió rất là mạnh đó là lá cây nó rụng đầy đó thì bây giờ để mình coi mình đậu ở chỗ nào mình mình sẽ đậu ở đây và mình sẽ đi vào cái chợ hoa sẽ quay cho mọi người xem một vòng nhá chứ nãy giờ mà mưa gió rồi đi rồi mà chưa có quay được cái gì cả chưa review được cái gì cả mà mới nói tào lao thôi thì à, cũng chưa có gì hay Vậy bây giờ mình sẽ đem à, đưa mọi người đến để đi xem à, cảnh đẹp của Trà Hoa nhá Sorry mọi người nhá Mưa lớn quá, tự nhiên mưa ập đến lớn quá rồi là mình tính vô quay cái cái, cái chợ hội hội Hoa Xuân ở Tàu Đàn này nhưng mà không có thể vô được tại mưa quá mưa lớn quá bây giờ mình vô thì ướt hết người ướt hết cả máy ờ, quay giờ mình đứng ra ngoài quay một tí cái cảnh này cho mọi người xem nhé xong rồi mình ra mình đi ờ, nói chuyện tào lao rồi ờ, mình sẽ dắt mọi người đi một vòng <laughs> ngắm đường thôi à, đi chạy trên đường nói chuyện tàu lao nhé. còn hoa hòe thì cũng vậy thôi nói chung là nếu mà nó tạnh mưa thì mình sẽ vô mình nhà quay cái hội hoa xuân này cũng là khá nhiều hoa trưng ở đây đấy nó khoảng 2.000 loài hoa mà được ờ, trưng bày ở đây nha các bạn ừ, cái hội hoa này thì có thể là giống như là một cái ờ, hội chợ triển lãm vậy đó hội thi vậy đó à, thi hoa vậy đó tất cả những cái loại hoa đẹp mà những cái loại hoa mà cao cấp đó, ở các mọi nơi nha mọi miền đất nước thì cũng đều được đem về đây để mà tranh giải nha các bạn à, đấy là nó sẽ có những cái giải những cái loại hoa đẹp những cái loại cây cảnh đẹp thì nó được trưng bày ở đây à, đây là một cái hội, hội hoa xuân và hội thi mà là mưa quá thôi mình đóng kiến lên này mưa cứ thế này đây mới trở lại cái à, đề tài <laughs> đang nói đang nói là năm nay là tuy là nó dịch bệnh như vậy đó các nước à, đang te tua tan nát hết rồi tội nghiệp lắm thấy người ta đau khổ mình cũng không có thể mà mà mà, mà vui vẻ trên cái à, cái sự đau khổ của người khác được nói chung là cũng đang tội nghiệp các nước lắm trong khi đó thì có cái anh bạn nga đó của mình cũng đang xếp ở cái vị trí thứ tư nha hiểu các bạn vì bệnh bệnh dịch covid nha đấy còn cái uh, cái anh bạn Mỹ thì anh ờ, đứng đầu rồi đứng đầu đứng đầu trên hạng anh bạn Mỹ hôm nay là anh uh, chịu không nổi rồi quá xá rồi mà cũng hy vọng là có vaccine nếu mà nó vaccine và có cái uh, hiệu quả tốt đó, thì có, có thể là là ngăn chặn kịp thời có thể là tới uh, giữa năm nay hoặc cuối năm nay thì cũng có thể là nó nguôi ngoai được nó bớt được nguôi bớt hoặc là nó có thể là chặn đứng được thì cái đó thì cũng hy vọng Đấy. Thấy anh à, bảo là Jin cũng đang à, <laughs> lê lết lắm các bạn anh Ấn Độ cũng vậy anh Ấn Độ thì cũng, à, cũng dân nghèo cũng quá nhiều quá đông dân nghèo và bây giờ mà gặp dịch Covid thì cũng khổ lắm đấy thì cái năm nay là một cái năm mà gọi là kinh kinh hoàng <laughs> nhất từ trước đến nay các bạn ạ từ thế chiến sau thế chiến thứ hai đến nay năm 2020 là cái năm canh tí này này đầu năm tôi cũng có, xem một cái clip của một cái ông à, thầy à, nói về tử vi là ông nói trước Tết rồi các bạn đó, cái năm canh tí này thì nó là hàng trăm năm là trăm năm thì nó mới có một cái năm cái canh tí đặc biệt này năm canh tí là cái năm mà nó xấu nhất năm gọi là năm định mệnh của loài người năm mà nó xấu nhất của loài người đấy thì năm nay thì ờ, cái bữa ông coi thì ông nói coi cả quốc gia Việt Nam đó nói chung là Việt Nam thì ông nói cũng cũng không có gì là đáng lo lắm thì là cũng nói đến cái việc mà trả nợ trả nần thì bên nước ngoài đó cũng có trả rồi bây giờ nói là có một cái uh, vị nguyên thủ ra đi thì ờ, tôi cũng lắng nghe mãi theo dõi mãi thì cuối cùng là cũng có bác Lê Cà Phiêu thì bác qua đời cái độ tuổi gần 90 thì thấy thì nói thì nó cũng có một số cái cũng gọi là những cái cơ bản như thế cũng có vẻ đúng mà thôi cái đấy thì coi tham khảo thôi <laughs> còn ờ, không thể tin hết được nhưng mà cái chuyện có trời đất thì ờ, có thể là có cái sự sắp đặt ờ, thiên định đấy thì năm nay là cái năm mình nếu mà mình nói mình đổi cho cái năm xấu thì cũng tội nghiệp tại cái năm <laughs> người ta nói ngày nào cũng tốt mà năm nào cũng tốt nếu mà xấu thì mình đâu có sống được đến giờ thôi thì nó cũng có một chút xấu à, xấu cũng với nhiều người những người xấu xấu thì cũng là xấu rồi với số quốc gia người ta bị cái ờ, bệnh dịch nó bị ảnh hưởng nặng nề quá thì đối với họ cũng là xấu lắm còn đối với mình thì ờ, như thế này là quá may mắn rồi quá tốt đẹp rồi chung là mình cũng đã, đã không bị ảnh hưởng nhiều và đa số người dân của mình thì cũng được chính phủ quan tâm chăm sóc rất là tốt rất là chú đáo những cái ờ, người bệnh thì cũng được chữa trị rất kịp thời với những cái người mà khốn khó khốn khổ từ nước ngoài đấy thì cũng được đưa về đưa về nước à, đấy để ờ, một số những cái người về trước thì cũng được bao ăn ở cách ly xong rồi thì mạnh ai thì gửi về về nhà đấy rồi tự sắp xếp cuộc sống à, đấy tại vì nói chung là ta cũng mới trải qua một cái ờ, cơn bệnh dịch đấy và cũng có thể là có những cái ờ, người khốn khó từ nước ngoài trở về có thể là do thất nghiệp hay là do buôn bán không được làm ăn không được thì cũng phải về về thì ờ, về đất mẹ thì đất mẹ cũng đã mở rộng vòng tay để chào đón thì cái đó thì rất hoan nghênh và cái chuẩn bị bước sang cái năm uh, 2021 này thì nói mà nói về ngày âm lịch à ngày dương lịch thì nó đã được hơn một tháng rồi hơn một tháng thì cái kết quả là Ờ, nói về những cái mặt hàng xuất khẩu thì rất là tốt đẹp rất là tuyệt vời và có cái dấu hiệu là tăng trưởng là khủng khiếp <laughs> tăng trưởng gọi là vượt bậc thần tốc Đấy. Đấy, còn đây tháng 2 này thì không biết là kim ngạch thế nào nhưng mà chắc là nó cũng uh, duy trì ở cái nhịp độ đấy hoặc là nó có thể là cao hơn đấy. một cái tin vui mới nhất nữa là mới đây thôi hôm qua thôi thì tập đoàn VinFast đã chính thức là công bố ờ, một cái hệ thống bán hàng bên Mỹ và tại uh, gọi là uh, Cali uh, California đó thì cái hệ thống đấy thì uh, tương lai là sẽ được mở rộng ừ, thành cái chuỗi dây chuyền đấy thì uh, xin bán những cái sản phẩm về xe công nghệ đấy. Việt Nam thì có thể là nói là đi trước đón đầu <laughs> đi sau đón đầu chứ phải đi trước đón đầu mình thì đi sau người ta nói về cái, những cái công nghệ mà sản xuất chế tạo đó là mình đi sau người ta nhiều lắm đấy à, nói chung là mình cũng làm nhiều cái chưa có nên hồn đâu cũng làm chưa có rất <laughs> nên hồn chưa có ra cái gì cả thế mà cũng à, bị à, nhiều cái tai tiếng bị người ta chê cười rồi người ta nói chung là cũng à, chế giễu nó nói là dân Việt Nam mình thì có làm cái con ốc vít cũng không nổi làm cái kim cũng không xong mà thật <laughs> nhiều khi đúng là cái con ốc vít và mấy cái hàng mà, mà của Việt Nam làm nó bạn mà cái nó tẹt cái đầu nó là những cái hàng mà giống như là gọi là hàng chợ thôi các bạn ạ cái hàng mà giống như người ta cũng làm ẩu làm ờ, cho nó nhanh làm để mà lấy số lượng nhiều để bán theo cái giá thị trường thôi là mua người mua thì nhiều khi còn trả giá mà ví dụ chẳng hạn như con vít người ta bán con vít chuẩn là nó là 10 đồng ông ra ông mua thấy con vít chuẩn ông lại cứ nghĩ là cái con vít xấu ông trả có 5 đồng rồi ông bớt chứ còn 4 đồng thì nói chung là cái người ờ, sản xuất người ta cũng không có lời cho nên bắt buộc người ta cũng phải làm cái con vít mà à, cái uh, chi phí nó đâu đó nó khoảng hai đồng thôi rồi người ta bán ra bốn đồng trả chúng ba đồng rồi người ta có đồng lời là <laughs> vậy còn những ngành như mấy cái nước nó chuẩn rồi như châu âu như mỹ như nhật đó thì họ làm hàng thương hiệu nói chung là họ làm xong họ niêm yết cái giá đó là cố định rồi anh không có trả giá được tôi chấp nhận cái thương hiệu đó chấp nhận cái mặt hàng đó thì anh mua thôi đó. nên mà họ bán cái giá thì nó cũng là cái giá nó cũng đẹp lắm chẳng như một đôi giày của Việt Nam làm bán có 500 ngàn trong một đôi giày mà và con Nike đó họ có thể bán 4 triệu rưỡi 5 triệu thì trong đấy thì đó là có thuế rồi có tiền công rồi có tiền nguyên vật liệu vật tư rồi có tiền thuê nhà miếng văn phòng rồi có đủ các loại dịch vụ trong đó rồi nhưng họ trừ họ tới lui thì họ vẫn đang lời được con chừng à, <laughs> chẳng hạn như họ bán 5 ờ, triệu thì họ cũng phải lời được triệu rưỡi hai triệu trong đấy mà nếu mà mình mà một cái sản phẩm của mình mà bán 3 triệu thì cũng không ai mua bán 2, 2 triệu người ta cũng không mua đấy thì xuống ờ, bán 1 triệu rồi nó trả giá xuống 800 700 là vừa đó thì trong khi đó là chi phí là nó hết gần hết rồi mình nói đi thì cũng nói lại để thấu hiểu được cái cái tập tục tập quán và thị trường rồi ờ, xã hội đó là chung cư như vậy nhưng mà bây giờ thì tập đoàn Vinfast đó thì nói chung Vingroup thì có một cái hướng đi rất là mới nói chung là họ cũng là là là quy tụ lại tất cả những anh tài tất cả những cái nhà khoa học những cái nhà kinh tế ờ, chiến lược ờ, nổi tiếng của toàn cầu chứ không phải là riêng gì người Việt mình người nước ngoài người ý người anh người nhật người pháp người mỹ và những cái chuyên gia rất, rất là giỏi những người đứng đầu đấy, CEO rồi những uh, chuyên gia rồi những nhà khoa học ờ, đấy, những kỹ thuật gia bậc thầy uh, rất là kiến thức uh, rồi chuyên môn rất là cao uh, đấy, để về để mà đầu quân uh, để xây dựng lên cái tập đoàn Vingroup và Vingroup thì họ phát triển rất là nhiều mảng các bạn ạ à. hầu như tôi thấy là <laughs> họ cung cấp mà gần như từ A tới Z luôn đấy từ những cái sản phẩm nông nghiệp cho tới những cái chuỗi mà hệ thống bán lẻ rồi cho tới ờ, những là trồng ờ, rau quả sạch <laughs> không biết cái hệ thống là trồng rau quả sạch đấy, rồi ờ, trường học rồi bệnh viện rồi đây là mình đi thẳng đây là mình mới triển khai được bệnh viện ha rồi uh, à, nói chung là chung cư mà bán chung cư bán ở các trung tâm thương mại à, biệt thự villa nhà ở rồi à, có cả bóng đá nữa các bạn <laughs> cũng đang có một trong việc bóng đá rồi rồi à, sản xuất xe xe ô tô xe máy điện xe ô tô điện rồi à, làm uh, đường tàu trên không đường cao tốc trên không ở hà nội rồi uh, họ làm cái gì nữa nhỉ rồi họ làm uh, Ờ, máy tính rồi họ làm uh, smartphone smartphone là điện thoại thông minh các bạn đấy, những cái điện thoại như, như của Samsung của Apple rồi đấy và, Vin họ cũng có những cái thương hiệu như vậy ừ. đấy thì ngoài ra họ đang còn có rất nhiều những, ờ, rất nhiều những cái uh, cái đề tài cái dự án cái những cái kế hoạch để mà sản xuất các bạn ạ nhưng mà tôi lâu nay tôi rất tâm đắc tôi muốn gợi ý cho cho Vin đó ừ, cho Vin một cái uh, một cái ngành mà hiện nay nó đang hot ở trên uh, trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội như một số thành phố lớn đó là cái mảng mà xe công nghệ đó các bạn ạ xe công nghệ thì thực sự cái đấy thì thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà làm kiếm lợi lớn lắm như cái tập đoàn mà rap của malaysia đấy thì cái doanh thu của họ mà ở Việt Nam này nếu mà tôi án chừng thôi nhưng mà nếu mà có một con số thống kê mà, mà tương đối tôi nghĩ là nó cũng phải một năm nó cũng phải tầm là vài ba tỷ đô cái vài ba tỷ đô thì họ ờ, lời ờ, họ cứ ăn 28 phần trăm trên cái đầu xe như vậy đó thì cái, cái lợi nhuận lớn lắm nha các bạn chứ đừng có thấy ông ông Vin ông đừng có thấy là ông kinh doanh xe ôm ông sợ ông làm ba cái đồ yêu đấy làm gì không làm nhưng mà thực sự ra một năm Vin ra được bao nhiêu cái dự án về địa ốc thì cũng có lời thật đấy nhưng mà một số những cái dự án khác thì không chưa có lời chẳng hạn như là bây giờ về ờ, trường học thì chắc là chưa có lời này giáo dục đấy chưa có lời rồi ờ, cái mạng sản xuất xe cũng đang phải bù lỗ này rồi nhiều những cái ngành nghề mà Vin mở ra hồi đó cái chuỗi bán lẻ cũng chưa chắc đã lời đâu chưa chắc thành công đâu đấy, ừ. đấy nhưng mà như cái ờ, xe công nghệ này là làm là là có lời liền đó các bạn ạ làm là làm đến đâu lời tới đấy đấy tại vì cái này là họ dùng họ chỉ biết một cái phần mềm thôi mà biết một cái phần mềm một cái ứng dụng mà cho nó hoàn chỉnh đó ừ. à, thì là nó rất là hiệu quả ừ. mà cái ờ, cái cái, cái nhân sự thì cũng không cần nhiều đấy mà Vin nhất là Vin thì bây giờ đã có thương hiệu rồi nhưng mà Vin có cái thương hiệu Vin mà ra một cái ờ, cái cái, cái xe công nghệ đấy thì nói chung là dân Việt Nam hầu như tôi nghĩ là gần như 100% là hưởng ứng ủng hộ hết à, sẽ bỏ ráp ngay tại vì ông ráp thì nói chung là bây giờ cái ờ, các bác tài mà ờ, ráp bay rồi ráp ca gì cũng đang ngán ngẩm lắm rồi rất, rất là chán cái ông ráp này ông ráp là ông anh lớn có ông anh động quá ông anh dày quá và ông ép người cũng quá đáng đấy nên là ờ, các bác tài là cũng ngán ngẩm lắm nhiều bác là cái hoàn cảnh khó khăn quá vì gia đình vì nước cơm manh áo mà nhiều khi cũng phải gắn bó và theo ông ráp vậy thôi bây giờ ông viên ông ra mà ông ờ, lấy khoảng chừng 20 phần trăm hoặc 18 phần trăm thôi đấy lấy là để mà giống như là để mà giúp đỡ cho à, người Việt Nam mình những cái người nghèo đó người ta có cái cơ hội có những cái ờ, cái cơ hội để mà kiếm tiền à, đấy thì mọi người sẽ đua theo thôi đua theo và xây dựng cái ông Vin này lên một cái thương hiệu lớn mà chắc chắn ông sẽ là thương hiệu lớn tại vì nếu ông đã là sản xuất được xe ô tô ông đã sản xuất được xe máy thì chắc chắn là ráp mai mốt là những cái người nghèo nào mà không có tiền mà mua xe để mà đầu tư xe để mà mà chạy ráp đó thì ông sẵn sàng là ông bán cái xe trả góp thôi ờ, hoặc là ông hỗ trợ cho ban đầu trả từ từ là chậm trả góp có thể là 50 phần trăm trước thôi 5 phần trăm hoặc 10 phần trăm thôi chứ không phải người ta là 20 30 phần trăm những người nghèo có 10 triệu cũng có thể là có xe chạy như vậy thì ờ, với một cái thương hiệu với một uy tín và với một cái ờ, cái, cái, cái tốc độ phát triển ờ, thần tốc như ông Vin Group thì ông làm một cái uh, xe công nghệ tôi nghĩ là thành công kinh khủng rất là thành công và thành công vượt bền bền vững luôn <laughs> đấy thì uh, đó đang nói về cái mảng mà hệ thống xe điện của VinFast là đã xâm nhập thị trường Mỹ và đây là người ta đã nghiên cứu rồi các bạn ạ nghiên cứu và khả thi đấy thì họ mới xâm nhập vào cái thị trường đấy đấy là một cái thị trường rất lớn và rất khó tính à, <laughs> rất khó tính và rất là khó chịu đấy nhưng một khi đã xâm nhập vào thì người ta đã tính hết rồi và chắc chắn là sẽ có lời nhưng mà một hai năm đầu thì chưa, chưa có thể là chưa có lời đâu tại vì một hai năm đầu thì phải setup một cái hệ thống thì nó rất là tốn kém bởi kể cả những cái đào tạo những cái ờ, người bán hàng và những cái ờ, dịch vụ hậu mãi dịch vụ đi kèm đó đấy rồi tất cả những cái trạm mà sạc pin sạc pin gì đó à, rồi công tác vận chuyển rồi kho bãi rồi hậu cần nói chung là nó lớn lắm chi phí nó lớn lắm đấy rồi khi mà sẽ đáp được một cái hệ thống mà nó ổn định rồi đó đi vào hoạt động trơn tru rồi đấy thì lúc đó thì bắt đầu mới tính nghĩ đến cái chuyện nó có lời nhưng mà trước khi có lời thì lại còn phải đưa ra những cái chiến lược để mà cạnh tranh với nhiều hàng khác nữa đó là mình phải có được khách hàng à, có được khách hàng có doanh thu tốt rồi lúc đó mình mới tính cái lời à, không thì cứ cứ mình ờ, ờ, cứ xuất qua bên đấy là mở vào kho đấy rồi mà nếu mà tiêu tiêu thụ chậm thì là nó là nó là lỗi chứ không có thể lời nữa ừ. nhưng mà uh, ông Vin của mình thì nói chung là ông là giỏi rồi về bậc kinh doanh là ông là bậc thầy rồi mình thì mình chỉ góp ý vậy thôi chứ mình cũng không có dám là là, là là mang cái tính dạy dỗ gì không tôi cũng có góp ý trên một cái kênh ờ, của trong Vũ Quang đó mà có cái ông trong <laughs> khán giả nào cũng comment đúng không ông đừng có dạy ông ờ, phạm nhật lượng làm kinh tế à, đừng có dạy không có gì đâu phải dạy góp ý thôi ông vượng nữa con tôi biết ông giỏi nhưng mà ông không phải thể là biết hết được mà cũng ông không thể quan tâm hết được mọi mọi thứ được nhưng mà có những cái gì mình biết ờ, mà bên đấy họ có khả năng họ làm đấy thì mình góp ý nếu họ làm được thì cái đó là nó tốt cho họ và nó cũng tốt cho người dân mình nó mang lại phúc lợi cho xã hội thôi đây cũng chẳng có gì mình cũng chẳng có phải là là là cao tập người ta hay là quảng cáo cho người ta đó rồi mình kiếm cơm à, bây giờ mình chỉ muốn ờ, đưa ra những cái ý tưởng tốt là hay ý đẹp để mà đóng góp cho xã hội này nó uh, văn minh nó tiến bộ thôi phát triển lên thôi và mọi người cùng uh, cùng được hưởng một cái ờ, phúc lợi uh, đấy là cái tình hình chung Đây, ờ, hôm nay là giáp tết mà mưa lớn thế này nói chung là bây giờ cái hiện tượng mà thời tiết bây giờ đấy thì nó mỗi ngày nó một khắc lại các bạn ạ như năm ngoái cũng vậy ngoài bắc là chưa bao giờ mà Tết mà có mưa rào ấy là kể, kể cả là trước đó và sau đó một tháng cũng không bao giờ có mưa rào nhưng mà Tết năm ngoái là có mưa rào rất là lớn đấy thì năm ngoái thì nó có những cái uh, <coughs> thiên tai nó rất là khủng khiếp nó, nói chung là thiên tai nó hoành hành ở bên Trung Quốc và bên một số các nước thì nó cũng cũng ác chiến lắm còn nó quay về Việt Nam nó quay về miền Trung thì nó nhập cho cũng, ờ, cũng là tơi tả theo thua tơi tả và tan tác rất là tội nghiệp rất là thương đau những người dân mình chịu những cái hoàn cảnh như vậy nhưng mà nói chung là nghĩ tiêu cực thế vậy thôi nghĩ tích cực chẳng có gì cả nói chung là còn người là còn hết còn tất à, thì tôi cũng từng trải qua à, gió mưa bão bùng cũng trải qua phong ba bão táp rồi cũng trải qua những cái trận bão đổ cửa đổ nhà rồi gọi là bão chết cò đó ngoài quê đó ngày xưa đó nhưng mà ngày xưa nói chung là nó cũng không có nhà kiên cố như bây giờ cũng nhà lá thôi nhưng mà cũng đã từng là chạy bão chạy lốc gió xoáy rồi đưa đẩy mẹ phanh không à, coi như là tung tóe là văng tôm luôn hết chuyện đó chẳng có gì cả. mình cứ ờ, suy nghĩ tiêu cực thì nó cứ là đau thương nó cứ mất mát nó cứ buồn mãi ờ, ờ, tích cực thì nó du khê lắm nó ừ, là một cái cuộc sống nó rất là vui vẻ hạnh phúc và nó tràn đầy những niềm tin và hy vọng à, ha chăn trề à, còn những cái ước mơ hoài bão thì mình cố gắng phải trao chút nhé <laughs> phải trao chút rồi phải học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức chủ tịch hồ chí minh đấy phải học theo năm điều bác hồ dạy mình từ từ mình làm đường bước bước chậm vững chắc ờ, đừng có vội vã đừng có uh, chơi cái kiểu bị ăn liền thấy uh, thấy đỏ mà tưởng chín mà sơi liền là chết đấy đấy cuối năm là nó mưa như vậy đó tầm tả năm nay thì uh, có thể là cũng có cái gì khác biệt ở đây nói chung là bây giờ khác biệt thì mình cũng chỉ hy vọng là ông trời không uh, ông phạt ý lý thôi ông giờ cao ông đánh kẻ thôi <laughs> chứ ông mà phạt nặng quá thì cũng, cũng mệt uh, mệt mỏi đấy còn những cái gì nó qua rồi thì ok rồi đó những cái gì nó chưa đến thì mình, mình cũng chưa biết được là à, ở mức độ nào Đấy. nhưng mà theo suy nghĩ của tôi thì là thiên tai càng ngày càng à, càng càng càng hoành hành và mạnh bạo cũng là do lỗi con người con người ta nói chung là cũng à, cũng cũng ham vui quá à, cũng đua đòi quá và nói chung là cũng đòi hỏi quá thế là cứ được voi thì đòi tiền à, ngày xưa thì à, mưa là cơm áo ấm áo ấm thôi nhưng mà tới bây giờ là phải à, nhà cao cửa rộng rồi là phải à, cái gì là cũng phải đẹp cái gì cũng phải sáng cái gì cũng phải hoành tráng cái gì cũng phải giữ dành dữ dội rồi phải công nghệ rồi cái này cái kia đòi hỏi nhiều quá rồi cuối cùng đó là chúng ta khai thác nhiều quá chúng ta đục phép nhiều quá chúng ta làm thay đổi hết <laughs> những cái quy luật tự nhiên mà cuối cùng đó là bây giờ là cái đất bị tổn thương quá nhiều và dẫn đến là cái cái, cái ờ, môi trường các bạn ạ à, khí hậu rồi ờ, môi trường tự nhiên này ờ, nó không có không còn ôn hòa được nữa và nó không còn theo cái quy luật tự nhiên được nữa thì đó là do ảnh hưởng khí hậu toàn cầu đấy do trái đất nó bị nóng lên nóng lên là cũng bởi do là mình khai thác dầu khí nhiều quá rồi mình đốt lên đốt lên là máy móc thì vận hành lên rồi nhà kính thì tăng lên làm cho cái uh, những cái uh, nhiệt độ thì nó là tăng lên tăng lên và nó làm chảy ờ, băng bắc cực nam cực ra chảy ra thì nó lại ra nước ờ, nó lại dâng lên dâng lên lại bốc hơi bốc hơi này tạo là, <laughs> là mưa gió bão bùng thế nó là quy luật thôi cái chuyện đấy thì nó dài lắm và cái chuyện đấy là cái chuyện mà con không lớn này chuyện mang tính toàn cầu thế thì nói là một cái chủ đề mà nó phải ờ, mất nhiều thời gian lắm nhiều thời gian và phải tranh luận nhiều lắm <laughs> kiểu đồng này thì nó là chỉ là mưa ngày cuối năm mà nó mưa thế này nó là mưa là mát nói chung là mưa thế này thì uh, uh, loài buôn ờ, muôn thú rồi chim rồi hoa rồi bướm ong bướm rồi mát mẻ cây cối mát mẻ nói chung là khoe sắc tưng bừng <laughs> đấy cuối năm à, con người thì đón xuân vui vẻ thì rồi thiên nhiên rồi các loài vật vui vẻ à, đây tối nay là cóc nhái rồi nhảy ra rồi cũng uh, chí ché nói chung là vui leo hò chạy múa tưng bừng <laughs> thôi thì trước mắt thì cứ như ờ, vậy đi nói chung là cũng chúc cho tất cả uh, mọi người chúc cho thiên nhiên vạn vật một năm uh, tân sửu này gọi là vui vẻ tưng bừng <laughs> mát mẻ và vui vẻ tưng bừng một năm là an khang thịnh vượng năm là tốt đẹp thành công cái uh, dấu hiệu đầu năm thì uh, cũng rất là khởi sắc rồi tới đây thì ờ, nếu mà <clears throat> Việt Nam chống dịch thành công và chắc là cũng là thành công thôi tại vì nói chung là bây giờ cái chương trình mà chống dịch của Việt Nam thì nó gần như nó đã đi vào một cái ờ, cái cái sách vở rồi các bạn rất bài bản và rất là chuyên nghiệp và lại còn có những cái ờ, đội gọi là phản ứng nhanh rồi có những cái quỹ dự phòng rồi có những cái bệnh viện <laughs> bệnh viện tiền chế đấy cái đấy tức là bây giờ mình rất là cơ động mình có thể là uh, vận chuyển bằng hàng bằng đường không rồi ờ, mình ờ, sẽ điều những cái đội phản ứng nhanh những loại bác sĩ ờ, những các bác sĩ mà có cái chuyên môn rất cao về phòng chống covid này sẽ điều động đi đến những cái tỉnh mà gọi là chuyên môn còn thấp đấy để mà mình hỗ trợ đấy rồi dập dịch khoanh vùng dập dịch thì cũng rất là bài bản rất là chuyên nghiệp nhưng mà vừa rồi thì nói chung là do là có những cái chủ quan có thể là có những cái chủ quan và do nhiều cái người dân cũng không có tuân thủ cái quy định về phòng chống covid rồi có nhiều những cái những ờ, người người ta nhập cảnh trái phép về người ta không khai báo nên là có một số những cái ờ, cái ca nhiễm đi ra cộng đồng mà làm lây dịch ra thì cũng làm cho cho cái ban mà phòng chống covid cũng ờ, hơi bối rối một chút đấy nhưng mà sau một vài ngày thì qua cái quá trình điều tra và và sắp xếp thì là mọi thứ thì nó đã đi vào một cái hệ thống đi vào một cái quỹ đạo mà sẽ gọi là <coughs> sẽ ờ, xử lý ờ, từng bước một và hy vọng là qua Tết thì ờ, mọi chuyện nó sẽ ổn định ở đâu một đấy và Việt Nam sẽ là đất nước sẽ là có nhiều cơ hội nhiều cơ hội để phát triển kinh tế trong những thời Covid này thì mới đầu năm đó nhưng mà cái dấu hiệu khởi sắc nhất là có những cái về bên ngoại giao ký tất cả nhiều những cái hiệp định lớn với châu Âu với Anh với Mỹ với ờ, Úc với Ấn Độ với Pháp Đức với Nhật Hàn chung là có đầy đủ đồ chơi rồi năm nay ờ, Việt Nam mình đã đã là một cái phiên bản năm 2021 rồi phiên bản năm tân sửu rồi đã được cấu hình rất là mạnh <laughs> cấu hình ờ, đầy đủ đồ chơi đấy, còn riêng ông Trung Quốc ông có quấy nhiều ở biển đông thì ờ, nói chung là mình cũng đã có cái cái tối phó hết rồi các bạn cũng đừng có lo lắng cái chuyện đấy là như chuyện của nhà chuyên môn ờ, cái thứ nhất là là, là bên bộ ngoại giao người ta đã xử lý trước ờ, người ta xử lý ôn hòa trước đó là sau đó thì đến có những cái lực lượng mà chuyên trách cái, cái lực lượng trọng trách ấy, là người ta sẽ xử lý có thể là tại hiện trường gọi là xử lý phần cứng đấy phần mềm rồi là có những cái chuyên gia rồi <laughs> về đàm phán ờ, về ờ, đấy, về đối đáp thì họ xử lý phần mềm tới những cái ờ, phần cứng họ xử lý tại hiện trường đấy, rồi tới cái phần cứng hơn cái phần cứng ngoài hiện trường thì là Trung Quốc mà có vỏ gì mình cũng có họ đó các bạn họ ra cái vỏ gì mình cũng biết hết đó và mình à, mình đều có những cái cái đường cái thế đó mà mình gọi là mình đáp trả không có gì phải sợ phải lo lắng hết đấy rồi và nếu mà nó tới đâu thì mình cũng tới đấy thôi nếu mà nước mà dâng lên tới đâu thì nói chung là thành cũng xây cao tới đấy mình cũng không có gì phải lo lắng không có gì phải sợ sệt còn những cái tên lửa mà thì học kỳ hay là những cái loại mà bao nhiêu bao nhiêu xuyên lục địa bao nhiêu ấy, thì mình cũng có <laughs> đồ chơi hết rồi các bạn không phải lo nói chung là đất tới không của mình là nói chung là trong cái phạm vi mà vài trăm km thì xử lý được hết từ xa hết chả có gì phải lo các bạn Thế Tết này thì các bạn cứ uh, cứ ờ, ăn cho no ngủ cho kỹ nha à, ăn cho no thôi đừng uống say uống tí cho vui thôi còn nếu mà không uống được sốt tôi cũng chả uống uống cũng bệnh rồi à, rồi cố gắng ở nhà giữ gìn sức khỏe đừng có ờ, đi đâu đó là lỡ may mà lại dính đây cái người F2 F3 rồi lại cách ly lại cổ ra lại đầu năm rồi đi làm nó lại công việc nó lại gặp trắc trở à, đây. À, tình hình năm nay là là cố gắng mà để mà <clears throat> giữ gìn được nhau và bảo vệ cái à, thành quả chung à, đấy, để qua năm à, hy vọng là mọi người là đều có những cái cơ hội à, để mà phát triển cho các bạn cái cơ hội để mà à, phát triển à, về mọi mặt nhá chứ không có phải là phát triển về một mặt đâu các bạn có thể là những cái bạn nào mà thiếu về chuyên môn thiếu về kiến thức thì mình cũng có thể là phát triển thêm tìm hiểu rồi đọc à, nhiều lên học nhiều lên tìm hiểu tham khảo nhiều lên rồi những các bạn nào mà thiếu thốn tiền bạc thì cũng cố gắng cày nhiều lên <laughs> tích lũy nhiều lên từ, từ từ nó có thôi các bạn à, chẳng phải vội vàng như đâu từ, từ từ từ bước nhưng mà làm sao đó mình phải gọi là phải hoàn thiện được chính mình nha hoàn thiện chính mình à, từ từ từng bước đi lên cách là vững chắc không có phải vội vã không có phải hấp tấp ừ, cũng chúc cho tất cả mọi người sang năm mới là luôn luôn là mạnh khỏe này Ờ, bình an này bình an tức là mình không có cái gì mà mình ờ, phải lo lắng cho các bạn này. nào cũng trong cái ờ, trong đầu mình nó cũng là thanh thản và vui vẻ đấy tình cảm lúc nào cũng chan hòa bình an như vậy bình an và công việc thì luôn luôn thuận lợi các bạn ạ bây giờ thì các bạn là làm lúc nào cũng tròn nhiệm vụ nhá hoàn thành nhiệm vụ nhá và làm là trơn tru hết mọi thứ nha cái gì nó cũng thuận lợi hết đấy rồi uh, sau khi thuận lợi thì mình sẽ gặp nhiều may mắn nha các bạn à, tức là trong khi đó thì mình làm cái gì thì mình cũng uh, thắng lợi các bạn ạ cũng có lời và mình cũng gặp được à, những cái đối tác là uy tín rất là tiềm năng ờ, thì uh, rồi uh, câu cuối đó là gọi là cũng uh, giống như người ta cũng thường chúc đó là vạn sự như ý các bạn ạ à, thì, đúng ra là mình mà đánh là Tết năm nay mình làm cho mấy bài thơ chúc Tết để tặng mọi người nhưng mà mấy bữa giờ lu mua quá hôm kia thì mới ờ, mới bị cúm cảm cúm này cứ tưởng là bị covid à, rồi uh, mua thuốc uống mấy hôm nay thì hôm nay cũng đỡ nhiều rồi hôm nay ờ, đang uh, chương trình hát hò nhạc xuân chuẩn bị uh, tết đây làm trăm bảy bài nhạc xuân để uh, nói chung là hát rồi để uh, rèn luyện là một phần cái thứ hai là đam mê cái thứ ba là nếu mà có ai mà thấy cảm thấy mình ờ, nghe thích nghe mình hát thì mình cũng ờ, rất là vui đấy mà để mà tặng mọi người với những người mà họ không thích thì nếu mà hát cho họ nghe thì mình rất là xin lỗi tại vì giống như người ta không thích mình nghe mình hát cho người nghe là giống như ép người ta đó giống như mình tra tấn người ta đó tội nghiệp lắm mình cũng rất là xin lỗi cũng là cũng là cái sự vô tình nữa chứ mình cũng không cố ý đâu nhưng mà mình sẽ cố gắng là năm nay mình ờ, sẽ tập hát nếu có thời gian mình hát 200 bài năm sau là 200 bài năm sau nữa thì chắc cũng trăm mấy chục bài đó thì ờ, nói chung là do là cái nhạc bolero mình cũng không thích hát lắm nó không không phải là mình kêu rồi bảo là mẹ mày hát chưa được bài nào mày bài đặt nói này nói nọ nhưng mà thực sự là mình không thích lắm à, nhưng mà nhạc bolero thì đa số là cũng ờ, một số bài thì cũng dễ hát nhưng mà cũng đừng có nghĩ là dễ hát mình hát không ra cái gì mà mình <laughs> mình gọi đó là dễ hát <laughs> nhưng mà cái nhạc bolero thì ờ, cái ờ, tiết tấu cái giai điệu á cái cường cường điệu của nó nó cũng thấp hơn những cái nhạc ờ, gọi là nhạc nhạc cách mạng đó nhạc cách mạng thì đa số những cái ca khúc thì cái cái âm vực á cái tông nó rất là cao đấy, nên mà mình hát mình cũng phải có cái giọng khỏe mình mới hát được chứ không mình hát cũng không nổi đâu nhưng mà cái chuyện đó mình vừa nổ mình hát được 500 bài hay 600 bài đó thì thực sự là mình cũng hát được hát được nhưng mà nó hay hay không thôi quan trọng là hay hay không thì theo mình là cũng tạm tạm được nói chung là với những cái người mà không có đành về nhạc lắm thì nghe cũng chấp nhận được cũng đỡ hơn một số người thôi chứ cũng không phải là <laughs> không có thể so với cái ca sĩ hay là bán chuyên nghiệp hay là với những cái người mà người ta chuyên hát chuyên ừ, đó nhưng mà mình ờ, sẽ cố gắng mình tập hát ờ, mấy trăm bài đấy thì từ bây giờ cái nhạc nhông này nó cũng đang bị ờ, vấn đề bản quyền nhiều lắm mình sẽ lựa những cái beat gọi là cái beat nhạc nó bèo bèo thôi beat nhạc bèo lắm để hát mới được chứ còn nếu mà cái, cái beat nhạc hay á bây giờ hát thì bị dính bản quyền hết à, thì hát nó lại công cốc à, rồi nhiều cái mai mốt lại thưa kiện nó mất công lắm thì cũng à, thực tình là mình có đứa cháu nó cũng à, đang học nhạc ở bên anh á nói chung là sau này cũng nhờ đứa cháu đấy nó về nó chơi nhạc cho mình chơi nhạc thì à, lúc đó nếu mà mình có điều kiện tốt đó, với đam mê nhạc đó thì đứa cháu nó về nó đánh nhạc cho mình tại vì đứa cháu nếu mình nói như vậy thì các bạn lại bảo là trời <laughs> chú cháu cho vay về ba cái tầng ờ, ờ, tiếp riêu của con mà đánh mà ai nghe nhưng mà thì cháu của mình thì nó đang học ở trường thần đồng âm nhạc của anh các bạn ạ à, năm nay là nó đã có được hai cái bằng mà cử nhân ở bên âm nhạc á à, thằng cháu thì năm nay nó có hơn 10 tuổi thôi nhưng mà nó đang học cái chương trình học bổng là 7 năm cần nó học trước đây là những cái khóa đào tạo ngắn là giáo viên một kèm một nha các bạn một ông thầy giáo đến kèm nó nha các bạn chứ không phải là các bạn lại bảo thằng này mày nổ rồi thằng cháu mày mới có 10 tuổi mày bảo nó có hai cái bằng đại học âm nhạc <laughs> nhưng mà đó là những cái khóa đào tạo nó chẳng hạn như là hai năm rưỡi hoặc 3 năm gì đó thì nó thằng này nó sáng ý nó học chỉ trong vòng quá trình à, một năm hoặc là một năm rưỡi là xong một cái khóa đấy thôi đấy cho nên mà chính vì vậy nên là nó đã được à, cấp những cái à, chứng nhận như vậy rồi là nó đã học hết uh, những uh, hai cái khóa đào tạo đặc biệt đó rồi là về sáng tác rồi về uh, học sáng tác các bạn ạ tức là nó chơi đàn và nó sáng tác nhạc luôn đấy còn tất cả những cái bản nhạc mà thông thường mình nghe như thế này này nó chỉ nghe qua một vài lần thôi là nó chơi được à, đấy. cũng uh, nói vậy chứ cũng không có gì ghê gớm mọi người nghe thì đừng có bảo là bảo nổ quá ông ơi thằng cháu ông nó ca nó ghê quá nhưng mà thật nó thằng đấy nó học kim công đó các bạn nó học nó không phải mất tiền đâu nó học ờ, cháu học cháu còn nuôi cả mẹ cháu ờ, là trong cái thời buổi mà dịch bệnh này cái thất nghiệp này ờ, mẹ cháu là ăn ké của cháu <laughs> Đấy, nhưng mà cũng may mắn may mắn có được đứa cháu nó cũng có khiếu về âm nhạc và cháu biết hát luôn các bạn ạ cháu biết hát luôn biết chơi nhạc nhạc lý thì bây giờ rất giỏi rồi giỏi là giỏi so với cái độ tuổi nó nha chứ còn cũng không có phải là các bạn này đừng có bảo là nó giỏi sao mà bằng mấy ông nhạc sĩ mấy ông thầy mấy ông đàn kia được nó cũng đã qua rất nhiều trường lớp và rất nhiều thầy rồi đó, thì bây giờ nó đang học là học lên là nâng cao map đó các bạn 7 năm đấy thì ờ, ngoài cái chuyện về âm nhạc ra thì nó có làm được rất nhiều việc nha ờ, nó kể cả làm chính trị rồi làm kinh doanh đối ngoại đó ờ, là cái trường đó nó là 7 năm đó là kiến thức tổng hợp và nó là trường thần đồng các bạn chứ nó không phải là một cái trường đại học thông thường cả thế giới này thì hàng năm thì họ chỉ chiêu sinh khoảng chừng 10 người thôi 10 người thôi chứ không có nhiều à, năm 2017 thì cháu của mình là là số 1 của thế giới ừ, tức là 100 người lúc đó chưa vô trường Thần Đồng 100 cái uh, học sinh giỏi nhất thế giới thì cháu đứng số 1 à, ờ, thôi nói chung là <laughs> cuối năm rồi tự dưng cái mình nổ quá mình lại đi chia sẻ những cái vấn đề riêng tư của đứa cháu ra làm nhiều người tò mò lại à, hỏi rồi đoán già đoán non rồi lại nhận xét lung tung thì lại cũng à, đau đầu à, thôi thì nó là cái câu chuyện cũng có thật chứ cũng không phải là mình nói thế rồi à, gây lên một cái à, cái cái cái, cái ờ, đồn đoán rồi gây lên cái tò mò thì cũng không phải đó là thật đấy các bạn ạ không có gì sai à, để lúc nào mà cháu nó về có thành quả thì chắc chắn thì mình cũng sẽ mở một cái kênh lúc đó thì ờ, nó không phải là những cái kênh tào lao như thế này nữa mà mình sẽ có cái kênh thương hiệu rồi và cháu nó cũng ờ, đã có thể là lúc đó là sẽ đăng ký bản quyền nó thì nó cũng không phải đăng ký đâu lúc đó thì nhiều những cái nhà sản xuất đến sẽ đăng ký với nó về bản quyền kể cả như bây giờ lúc trước ờ, cách đây 3 năm thì đài BBC cũng đã từng ờ, đăng ký với nó một cái ờ, bản quyền Đấy, thì nó thì thực sự ra nãy mình cũng nói về cái chuyện mà bản quyền mà khi mà mình hát mấy cái nhạc mà người mấy người người ta đánh đàn ọt hoặc là người ta chơi phong trào đó xong rồi người ta up lên đó họ cũng họ cũng đăng ký bản quyền đó các bạn lẽ ra nếu mà cái người hiểu biết về nhạc là phải xấu hổ lắm đó các bạn tại vì ờ, cái bản quyền ờ, là bản quyền về tác giả là chính chứ chứ bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình lấy một cái bản nhạc của nhạc sĩ nào đó mình đánh lên thì mình chơi phong trào mà mình đưa lên thì chân lên để cho cộng đồng uh, chơi cho nó vui thôi mà mình cũng đi đăng ký bản quyền rồi đi làm khó người ta thì cái đấy cũng không nên cái đó cũng chưa phải là tài giỏi gì cả còn như cái mình chia sẻ thằng cháu mình này thằng cháu mình thì nếu mà nó sáng tác á nó sáng tác tức là một cái bài của nó từ A đến Z luôn các bạn ạ nó vừa sáng tác ra nhạc ra lời viết lời và uh, làm ra nhạc đó đó rồi kể cả nó hát luôn thì đó thì nó là tác giả và tác phẩm của nó luôn thì có thể là lúc đó có thể là bản quyền được chứ bây giờ nhiều người mới chưng lên được vài bài mà đánh nhạc phong trào đánh còn sai tách mà đánh à, nhịp nhiếc rồi nó còn lung tung hết mà cũng bày đặt <laughs> lên làm bản quyền Đấy, nhiều khi nó khổ quá bản quyền không có hiểu gì về bản quyền nữa trong khi tác giả tác ờ, cái nhiều người làm nhạc sĩ người ta sáng tác cả trăm bài hàng mấy trăm bài luôn á người ta cũng chẳng có được cái đồng bản quyền nào hết mà tự dưng cái ông với ba với vẫn ông, hát bài đó ông đòi bản quyền rồi cái ông uh, thổi sáo cầm cái sáo lên thổi vơ ba vơ vẩn đòi bản quyền cái ông cầm cái guitar đánh vơ ba vơ vẩn cũng đòi bản quyền thì thôi thì nói chung là cái đó là đó là cái cuộc chơi nhiều khi cũng có một số những cái nhà mạng đó người ta sẽ bia cho những cái <clears throat> cái clip đó và người ta có quyền người ta có quyền để người ta là dùng cái bản quyền để mà người ta bảo vệ cái cái cái, cái, cái tác phẩm đó thôi cuối năm nói chung là cũng ờ, chia sẻ quá là lung tung này bây giờ mình ờ, đang về tới Vincom <laughs> Vincom thì nói chung mưa thì bây giờ cũng đang ờ, đang vắng các bạn à, Vincom và Cúp Copmark thì nói chung là mấy ngày này thì nó đông kinh khủng luôn Đấy, nó đông người ta đến người ta mua hàng nó khủng khiếp luôn đó. nhưng mà bây giờ là cái giờ hôm nay cũng là ngày đầu tuần cũng đa số cũng nhiều người còn phải đi làm nên là cũng chưa phải là cái giờ mà mua sắm thì vậy là cái giờ mua sắm nên mà <clears throat> tối tầm 6 à, giờ tối 5 6 giờ tối thì à, người ta mới bắt đầu mua sắm các bạn à, lúc đó à, người ta mới bắt đầu mua sắm thì à, đó thì à, nó mới đông đông lắm nên mà tết nhất thì nó vậy đó nói chung là mấy ngày này là cái nhu cầu mua sắm nó nó cao lắm ừ, nhưng mà đa số mấy hôm nay thì người ta chỉ mua đồ về à, chân ở nhà thôi chẳng hạn như là đến mua lóng láng lóng láng một số những cái đồ ăn thực phẩm ăn uống rồi à, trái cây hoa quả thứ về chân ở nhà đó mua hoa mua về chân ở nhà chứ không như mọi năm là trước khi đó thì còn phải đi lòng vòng đi biếu quà rồi đi chở hoa rồi đi chụp hình chụp ảnh rồi đi lung tung lung tiếc hết rồi <laughs> nó làm cho nó náo động hết lên đấy nhưng mà năm nay thì cũng nói chung là cũng tranh thủ lắm ngắn gọn à đấy đi chợ một hai buổi là xong rồi rồi về nhà nói chung là cũng trưng đồ lên à, cho nó có cái không khí tết thế là xong rồi ha thế thì à, tết năm nay là một cái năm nó cũng khác biệt với mọi năm nhưng mà thôi tới nước này rồi thì mọi thứ mình cũng coi như là rất là tốt đẹp rồi tuyệt vời rồi đẹp trên cả tuyệt vời này đấy thì cũng ờ, chúc cho bà con thiên hạ nói chung là toàn thế giới toàn cầu đi một năm gọi là ờ, chống cái qua cái cơn ờ, đại dịch à, để trở lại một cái cái không khí ấm cúng của những ngày thường để mọi người mọi vật được chung sống một cái cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và chương trình của mình đến đây là hết nha mình xin kết thúc xin cảm ơn quý vị rất nhiều happy new year